đánh theo chỉ đạo giúp mình nhé không ai tự ý di chuyển nhé không có nhiệm vụ mình không cần anh em nào tự ý di chuyển đến cái vị trí nào hết nhé hắc long cơ động một luôn có ít thì một cơ động này em tham chiến với mình nhỉ tiêm full nha sắp xỉ uh, à, 900k lực chiến khai chiến mở thì độ cổng giữa lên cho mình nhá lấy cái tọa độ cách xa cổng mấy tầm ngựa vào nha 30 mét rồi nhá đánh đẩy địch xa ra khỏi cổng đừng có để nó tiếp cận vào cổng giữa cho mình nhá mình đang lại lấy tọa độ cách xa cái cổng giữa nha chứ không phải đứng thụt vào phía sau cổng giữa đâu nhá mình bảo vệ cổng chứ không phải để cổng bảo vệ mình nhá rất nhiều cái công thành chiến lấy tọa độ cổng giữa anh em cứ đánh thụt phía sau cổng mình bảo vệ cổng như là cứ để cổng bảo vệ mình giữ thế này làm gì nữa cơ động một di chuyển nam cho mình nhé nam ổn thì team của đức tự di chuyển về giữa hỗ trợ cho anh em nhé bỏ ngỏ cổng bắc không em nào di chuyển lên nhá lúc nào cần mình sẽ điều người lên mình nhắc lại là không một anh em nào lên cổng bắc hết nhá cơ động một cổng nam toàn bang cổng giữa nhá tọa độ cổng giữa liên tục cách xa cổng nha, cổng nam ổn thì cơ động một cái team của đức họ lên hỗ trợ cổng giữa cho anh em Cộng đồng 1 hôm nay ai à, được lên mic nhỉ? Vị trí cổng Bắc là Đạo Vương Thôn của Tuyệt Thế. Vị trí cổng Nam là Vĩnh Lạc Trấn. À, của là, là, là Giang Tân Thôn của Phục Hồng Hưng. Cộng đồng 1 chỉ bắt mới cọp lên mic thôi nhé. Bắt chú ý vị trí báo cổng giữa hoặc là trụ giữa cho anh. Cọp vị trí báo cổng Nam và trụ Nam nhé. Bắc ưu tiên ở cái vị trí cổng giữa, cổng giữa sắp thì báo trụ giữa còn báo cổng nam cổng nam sập thì báo trụ nam phục hưng ở 35 huyện thì nó sẽ đánh vào cái cổng giữa tụ nghĩa nó ở đạo biên trên cổng bắc thì nó sẽ đánh bên trên cổng bắc tuyệt thế ở cổng nam tuyệt thế với hồng hưng nó ở mạn cổng nam nên anh em cứ tập trung đánh ở cổng nam đi có 4 tim cơ động này. giờ này tuyệt thế thì nó mạnh hơn hai băng kia thế nên là cơ động cứ tập trung ở cổng nam giúp cho mình câu càng lâu càng tốt anh em di chuyển như nào tọa độ cổng giữa phía ngoài cổng lấy tọa độ hẳn ngoài ngã ba cổng giữa cho mình cử động một di chuyển nam chú ý chỉ lấy tọa độ cổng giữa nha, không lấy tọa độ lung tung auto nó chạy lung tung hết nha, anh em không tự động di chuyển lung tung nhá tọa độ phía bên ngoài cổng giữa liên tục nào đẩy nó xa ra đừng để nó tiếp cận cổng cổng nam như thế nào nhỉ cổng nam trăm phần trăm máu nam ổn thì ép bắp tự động kéo tim về cổng giữa hỗ trợ đi à, bắp này Em chả đang đứng giữa là gì đây? Tim của bác chú ý linh động lên giúp nhá. Cổng nam không có địch. Trăm phần trăm máu thì di chuyển lên hỗ trợ cổng giữa. Cổng nam tụ nghĩa đánh nhưng mà ép nó được ra ngoài còn 99%. Cố gắng đẩy nó xa khỏi cổng giữa giúp mình anh em ơi. Rồi cứ 10% thì báo một lần. ba ban công thì sẽ không thể giữ được cả ba cổng anh em cố gắng em mít di chuyển nhé cứ tập trung giữ cái cổng giữa cho mình bắc nam mặc kệ đi đã cứ để nam giữ cố giữ được đến đâu giữ thôi Chú ý địch đang công mạnh cổng giữa nào. Nam ổn không? Sao mình thấy cái tim của còn nam còn 98.6% máu bên phía tụ nghĩa mấy team cơ động thì có thể cản được nó tọa độ phía ngoài cổng giữa ép mạnh ra khỏi cổng giữa cho mình như nào để nó đánh thụt vào trong rồi kìa Cơ động một di chuyển đánh vòng vào phía cổng giữa đằng sau cổng giữa hỗ trợ cái cổng giữa đi, đánh phía bên ngoài cổng giữa lên hỗ trợ rồi quay lại Việt Nam luôn. Cơ động một vòng lên cổng giữa hỗ trợ đi nào. Giãn bước địch cho cầu long ra rồi di chuyển Việt Nam. cố gắng đẩy ép tuyệt thế xa khỏi cổng cho mình cơ động một về nam đi nào cộng nam còn 92% anh em ra à, cổng giữa lấy tọa độ theo cái tọa độ của mình như mình đánh xa cổng này cơ động một cố gắng đẩy tụ nghĩa xa khỏi cổng em giúp mình nhé Đông quá anh ơi, không đẩy được anh ơi. Anh cho anh Bắp qua hỗ trợ anh. Cộng Nam còn 86%, đạo Duy không nổi. Được rồi, cứ đẩy được đến đâu thì đẩy. Mình không đủ khả năng để thủ cả ba cổng đâu. Cứ tập trung đi. Cứ ráng cấu được bao nhiêu câu được bao nhiêu được câu đi. Lát nữa anh sẽ hỗ trợ sau. Bây giờ mặc định tập trung thủ cổng giữa đã. Cổng Nam đã đẩy ra được. mình nhắc lại nha cổng bắc sập kệ nha cơ động một tiếp tục thủ nam cho mình tim của đức bắc di chuyển về cái vị trí cầu thang lấy tọa độ vị trí điểm giữa cổng giữa và cầu thang trụ giữa lấy tọa độ phía sau cổng giữa và trước cầu thang trụ giữa Phục Hưng nó sẽ đánh chặn mình ở cái điểm cầu thang cho nên anh em chú ý lấy tọa độ phía đầu cầu thang cho mình cơ động một bỏ nam đánh vòng về phía sau cái cổng giữa cho mình đánh vào cái chỗ đằng sau bên tuyệt thế anh em lấy tọa độ theo độ của mình giúp mình nhé anh em cầm tay thì chú ý đánh ra phía bên ngoài cổng giữa nào không đuổi theo bên phía phục hưng tọa độ phía bên cạnh cổng giữa và giữa cái cầu thang trụ giữa cho mình anh em ơi không đuổi theo phục hưng lên phía cổng bắc trụ bắc nào anh em cầm tay không đuổi theo phục hưng lên phía cái đầu trụ bắc anh em ơi tập trung bảo vệ cổng giữa cho mình cơ động một về hỗ trợ cái cổng giữa cọp vẫn cứ báo cổng nam nhé Cổng Nam còn 79.4%. Cố gắng giữ cổng giữa thêm một lúc nữa cho mình nào. bác ơi mày lôi ác đức xuống dọn bước cái cổng nam một chút hỗ trợ cho anh một chút, dọn bước đi. Tao cầm tay rồi. Dọn cho nó thoáng thoáng một chút rồi đẩy về cổng giữa cho anh. Thế thì một mình Đức xuống thôi. Tọa độ phía bên ngoài cổng bắc à, cổng giữa cho mình nhanh nào. anh em không đuổi theo tụ nghĩa phục hưng lên phía cái trụ bắc nào tập trung hết về cái cổng giữa trụ giữa cho mình anh ơi không đuổi theo chúng nó tọa độ liên tục cho ông tu chạy đi nào tập trung về hết cái cổng giữa thủ cái cổng giữa cho mình em ơi cái máy này lab trong nhà sóng thì yếu tọa độ liên tục cho mình nào ép mạnh nó ra phía ngoài cho mình anh em ơi bỏ cổng nam về hết cổng giữa nha anh em ơi cổng giữa sắp lủng rồi tất cả bỏ hết cổng nam về hết cổng giữa nào anh em cố gắng đẩy nó xa khỏi ngoài cái cổng cho mình đi anh em ơi cầm tay đẩy nó ra bên ngoài đi đẩy mạnh ra ngoài giúp mình nào anh em ơi Cổng Nam còn 68%. Một mình co ở lại cổng Nam báo cổng Nam thôi toàn mang về hết cổng giữa bảo vệ cổng giữa mình ép nó ra hẳn bỏ xa khỏi cái cổng đến em ơi đừng để tiếp cận nữa cơ động một hỗ trợ phía bên trong chỗ cầu thang trụ giữa đẩy phục hưng ra còn lại tất cả em khác tọa độ bên ngoài cổng giữa cho mình ai lấy họ mình cái tọa độ cái máy nó đã vừa lag vừa phải mic không lấy nổi cái tọa độ ai lấy cái tọa độ liên tục cho mình cái cho auto nó chạy đi À thì vậy nghe mic thì ít auto thì cả đống mà lười lấy tọa độ hộ thế. Công công Nam còn 52%. phần trăm. Cơ động một về ôm trụ giữa, toàn bang tập trung đầu cầu thang, trụ giữa. tọa độ đầu cầu thang trụ giữa và cổng giữa cơ động về ôm trụ giữa lấy hết tọa độ đầu cầu thang cho mình nào để cho auto nó cấu hết skill của địch đi nào cơ động một rút hết về bảo vệ cái trụ giữa cho mình cơ động một bảo vệ cái trụ giữa đừng để nó cấu trụ giữa nha chú ý phục hưng nó đánh từ phía sau kìa thời gian còn dài lắm đừng để nó cấu trụ anh em ơi Cộng Nam còn 42%. Vương Lộ Thiên hảo hữu kéo theo sau với Và độ phía đầu cầu thang trụ giữa cho mình như nào Đẩy ra ngoài hẳn đi nào Tại sao để nó ép vào đến tận trụ kia anh em ơi Đẩy mạnh ra phía đầu cầu thang trụ giữa cho mình anh em ơi Tọa độ liên tục cho mình nào anh em tay ngắn cầm tay tôi cố gắng đẩy ra hẳn đầu cầu thang đi anh em ơi ép nó xa khỏi trụ là đừng để đào hoa nó cấu vào trụ anh em đào hoa smart pk chỉ cần nó đến được đầu cầu thang là nó cấu được vào trụ nhé tổng nam còn 31% mấy anh em cơ động một chú ý nào đừng để sao vẫn cứ để mấy thằng nó ép vào trụ kia anh em ơi tọa độ liên tục cho mình nào sao mà nó ép mạnh thế kia anh em ơi cố gắng đẩy nó ra khỏi đầu cầu thang cho mình anh em ơi để nó ép sâu quá có một thằng đào hoa đang tá chục nam ờ, hai người xuống tá cho cơ động một thế nào mà để phục hưng nó chặn ở điểm hồi sinh phía sau kia đánh lùi cho phía sau cầu thang 12 giờ cho mình thế nào cơ động một nghe mic không cơ động một linh động lên cho mình nào anh em ơi ôm trụ giữa thì phải đứng nhìn nó đánh ở phía sau cho anh em ơi nó chặn phía sau để cho tuyệt thế nó đánh phía đầu đằng trước anh em ơi nên cơ động một chú ý nha các bạn vị trí của các bạn ở trên trụ giữa thì phải đánh ở phía sau để bảo vệ anh em khác lấy toa độ liên tục cho cờ long ra nào nó ép sát trụ quá rồi giữa công mạnh này anh em khác lấy cái tọa độ đầu cầu thang 12 giờ cho mình à, trụ giữa cho mình nào đẩy mạnh ra cho mình anh em ơi tọa độ liên tục cho cờ long chạy nào cơ động một đằng sau chống rồi thì đẩy lên hỗ trợ đằng phía đằng trước cho mình như nào anh em cơ động là các bạn nghe được mic thì các bạn cố gắng đánh linh động lên giúp mình một chút đằng sau nó thoáng thôi thì cố gắng ép lên đằng trước để cho cờ long đẩy ra nào anh em ơi nó chặn đằng sau nên cờ long không ra được thì nó mới ép vào được trụ anh em cố gắng đánh linh động lên một chút để cho auto nó có thể di chuyển nào cần một team về phá trụ nam gọt bỏ cổng nam về ôm với trụ nam báo trụ nam đi nào trụ nam còn 68% ờ, phá cái gì đã sập chưa mà phá nó đi tập trung cái trụ dưới đi trụ nam còn 50% ba bang cơ kệ nó đi anh em chú ý báo máu trụ thì báo luôn là bang nào công báo trụ thì báo luôn là bang nào nó đam vào đấy nhá để còn biết đam của bang nào nhá chứ đến lúc trụ sập là không biết là của bang nào để mà tính đam đâu bang phục hưng công trụ nam rồi ok trụ nam còn 26 phần trăm phục hưng công kệ nó luôn cơ động một lên chặn cổng bắc lại đẩy địch ra khỏi trụ bắc luôn trụ nam còn 3 phần trăm cơ động một đánh phía lên điểm cầu thang trụ bắc cho mình hết địch chống địch thì lại về hỗ trợ giữa tọa độ phía trụ giữa cho mình cho sập luôn đi để cho nó làm sập luôn đi cơ động một về chặn cổng nam lại bỏ trụ bắc cơ động một về chặn cổng nam lại chặn phía cầu thang 9 giờ trụ nam lại cho mình tọa độ trụ giữa nào đứng đứng nam trụ nam nhé mình nhắc lại chặn đầu cầu thang và phía ngoài cổng nam nhé chứ không phải đam trụ vào nhá anh em nghe mic nhớ kỹ cho mình này chặn cổng chứ không phải đam vào trụ nhá cố gắng lấy cái tọa độ đầu cầu thang cổng giữa cho mình đi Mời nhắc lại cơ động nghe mic không đam trụ nam. Bắp bay đứng trụ anh và cốt độ này. Đức ơi, mày dọn hộ thao cái thằng Hải và bánh nó nấp sau cái tường phía đằng tổng nam đang cấu lên trụ nam kìa. Thằng Hải bánh nó đang cấu trụ nam Đức vòng phía bên xe dề tường mày dọn nó đi hộ tao cái. Đức dọn địch ở trụ nam đi Đức ơi kệ cho nó cấu đi xác định ăn hai lần đi không reset hai lần mình bảo vệ lấy luôn cả ba trụ không reset nữa Bọn nó vòng xuống đánh Nam nhá, tuyệt thế. Tất cả anh em nghe mic không ở trong cơ động di chuyển lên trụ Bắc, đam trụ Bắc luôn cho mình. Tất cả anh em nghe mic không ở trong team cơ động di chuyển lên trụ Bắc, đam cái trụ Bắc cho mình luôn. Còn lại cơ động một chú ý cờ trụ Nam cho mình nhá, liệu thời gian để đam cho mình nhá Đức nhá. trụ nam 50% tuyệt thế đang đa đam tọa độ cái cầu thang cổng giữa liên tục cho mình cho cờ long nó cản địch vào cổng ở trụ giữa nào tuyệt thế đang đam trụ nam rồi đấy cơ động một đam trụ nam đi đam sập trụ nam luôn đi xong thủ luôn ok nó chấp nhận ăn hai lần đi cơ động một vào đam trụ nam đam sập đi xong thủ luôn cứ đam dần đi trụ nam còn 40% tọa độ trụ giữa liên tục nhanh nào nam lại cái trụ nam cho mình nào ưu tiên ở với xe đi cơ động một thủ nam trụ mắt của tuyệt thế nhỉ tọa độ trụ giữa cho anh em uh, long bảo vệ trụ giữa nhưng em nghe mic khác lên hết trụ bắc cho mình nào đam lại đi đam lại đi thủ trụ đan mày ơi thủ trụ đan nó win rồi những anh em nghe mic không ở trong cơ động đam lại trụ bắc cho mình nhanh nào cơ động một đang thủ trụ nam đấy gì cả bang nó công không thủ nổi em đi chủ em ờ, đang bị tấn công tọa độ chủ nam cho xe di chuyển bỏ lam lên bắc hết đi một thằng bích thôi tọa độ nam lên tọa độ nam lên có lon di chuyển nhưng em nghe mic khác không ở trong cơ động thì tiếp tục trụ bắc cho mình những anh em lúc nãy không ở trong team cơ động mà nghe được mic lên đam sập cái trục ác cho mình lại nào tất cả anh em mic không ở trong cơ động thì chuyển lên đam cái trục ác cho mình lại đi win rồi hai giây đéo đủ thời gian đam chọc cái trụ bắc quá tuyệt vời chỉ huy quá tuyệt vời rồi anh em ạ ba bang tấn công mà không thắng ăn là được đừng tính tham ba trụ dưới lúc mất tất cả chị hơi một chàng khó tay đi mình không cần phải tham ba trụ làm gì đâu ai ôi xì mà anh em đừng có cuống với cái thời gian đấy rồi khắc tự căn cái thời gian ở cái trụ giữa hết thời gian để tôi cho anh em bảo vệ trụ nam cứ để cho anh em nghe mic khác đam sập cái trụ bắc đi thì mình ăn cả ba trụ không cần thiết phải tham đâu cái cuống thì thành ra bỏ luôn cái trụ bắc còn có 15 phần trăm đéo sập mình đánh mình đánh chắc đi tham kiếm thêm một ô vân được khối lại tức mày đéo giọng anh đức khác nhỉ mic vào điện thoại giọng nó khác mà em nếu mà tôi mà đam nốt trụ bắc thì ăn được rồi nhưng mà ý là lúc mà xuống bảo vệ trụ nam nữa là xong mà tôi mới bỏ đam trụ bắc chứ